Du lịch Sapa 3 ngày 2 đêm có gì hot? Hãy cùng mình tìm hiểu nào! Ngày đầu tiên các bạn tham quan và check-in tại khu du lịch Hàm Rồng, dạo chơi khám phá các vườn lan, cổng trời, săn mây. Đến tối thì các bạn có thể thưởng thức những món ăn vô cùng ngon tại đây, sau đó có thể đi check-in cà phê sống ảo. Ngày thứ hai chúng ta có thể đi bản cát cát và chinh phục đỉnh Phan Xipang. Các bạn nên dậy sớm để ngắm cảnh bình minh nơi đây, cực đẹp đó nhé rồi tham quan bản Cát Cát, nét đẹp độc đáo của một bản làng vùng cao Tây Bắc. Đây có lẽ là nơi sống ảo tuyệt vời cho các tín đồ đam mê chụp ảnh. Ở đây các bạn cũng có thể trải nghiệm cuộc sống của người dân bản địa. Đến buổi chiều, có thể khám phá chinh phục đỉnh Phan Xipang, nông nhà Đông Dương bằng hệ thống cáp treo hiện đại của tập đoàn Sun World Tối các bạn nên đi thưởng thức lẩu cá hồi đó nha, cực ngon đó. Đến ngày thứ ba, đến cổng trời Ô Quy Hồ là một trong những địa điểm du lịch Sapa ngắm cảnh đẹp nhất. Sau đó có thể trở lại tham quan khu du lịch Thác Bạc, ngọn thác hùng vĩ nổi tiếng bậc nhất tại Sapa. Nếu như mọi người quan tâm đến điểm du lịch nào thì hãy để lại câu hỏi ở phần comment nha.